nhé Ngày hôm nay thì ờ, Sơn đang có mặt ở một nhà <laughs> Một người rất là nổi tiếng của năm 2022 này Và chính là người đạt giải nhất uh, cuộc thi đua ngựa lần thứ 15 Bắc Hà đấy các bạn Thì đây rồi <laughs> thì mình đang có mặt ở nhà anh gọi là anh Thang Và hôm nay thì vào thăm nhà anh ấy và <laughs> em chào anh nhá Anh em ờ, vào, vào chơi có một tí quà cho các cháu Anh uh, giúp em nhé Vâng. Thế đây là mấy người đây là là con, con trai à? Con trai thế còn à, đây à là bạn á. Vâng vâng. Đây các bạn, <laughs> anh Thàng chủ uh, của chú ngựa 334 và hôm nay thì Sơn uh, vào thăm hỏi uh, gia đình nhà anh ấy. Thăm hỏi và thăm sức khỏe. <laughs> đây, chú ngựa uh, đang ở bên ngoài đây rồi. Con ngựa này của anh Thàng là nuôi được bao nhiêu năm tuổi rồi? 4 5 5 năm á. 5 năm 5 à? năm á? Ừ. 5 năm Đây số báo danh thì vẫn còn chưa <laughs> chưa chưa hết à Chưa có thời gian tắm mà chưa phải À thế anh đang bảo là đang chuẩn bị tắm cho nó đây à? Ừ, ông bố ơi nó chứ ơi Để tắm cho nó À, ba, quay ba Coi, đấy, bây giờ đi tắm cho nó luôn <laughs> Tắm ngoài nào, yên ba nào Ba, bên nào. nào à, Bên kia, bên kia con bên kia cũng phải nhà mình luôn à Đó. anh vâng. à Con con kia hôm vừa rồi có có tham gia không anh? Không Con không tham gia đâu Con à. nó cũng vừa bắt về mà À con đấy vừa mới bắt về à? Vâng Thế con này là ờ, mình ờ, bắt giống của nó ở đâu anh? Con này giống ở trên tháng phố. À. Bà yên nào. Yên nhá. Im đi bà. Nhưng mà những những ngày bình thường như thế này thì anh có cho nó đi kéo hay Cả. gì không? Chỉ có đi thua thôi. À. Đi nào bà nào. Đấy, nhìn dáng con ngựa à? như quý vị và các bạn quan sát thấy một cái dáng con ngựa trông nó rất là uy lực luôn. Im nhá. Im nào, đừng động đậy. Dáng đẹp. Dáng cực kỳ đẹp luôn nhá. Nhìn nó khỏe. Điên các bạn là cái con ngựa để mà mình ờ, biết được là nó khỏe hay không thì một phần phải nhìn vào cái tai này đúng không anh à, hay là cái, cái, cái, cái to ngực ngực à cái ngực cái ức của nó đây anh cái ức của con ngựa đây ức của nó đây ngực to đây à vâng cái này ờ, vậy, bây, bây giờ tắm cho nó cái cho nó sạch cái ờ, cái số báo danh <laughs> số báo danh đạt giải gọi <laughs> đạt giải nhất vô địch thì <laughs> vẫn còn ở trên mông của chú ngựa đấy con ngựa để mà nói thì đúng là mình vẫn cứ ấn tượng con ngựa này từ ờ, hôm vòng loại các bạn đấy vừa qua cuộc nói chuyện với cả anh ấy thì như các bạn biết đấy cũng rất là cố gắng và quan trọng là cái người ờ, khi mà người tham gia những ờ, cuộc đua khi cưỡi lên những con ngựa này thì cũng phải có những cái cách để mà điều khiển cái chú ngựa của mình đấy và một phần một phần là là là chú ngựa rồi chú ngựa của chúng ta nó phải có sức khỏe chú ngựa chúng ta nó phải có tốc độ đấy thế rồi là cái cách điều khiển chú ngựa là nó cũng rất là quan trọng thế nào à, thật à? bây giờ cho tắm thì cho cho tắm vâng. ở đâu anh rồi tắm ngay đây rồi vâng thế thì anh Đúng à, cho ra nó tắm tí đi cho nó mát <laughs> bây giờ thì để sẽ <laughs> xem là cái cách tắm ngựa của à, nhà vô địch à, năm 2022 này như thế nào nhá Ui, sang lọt rồi ok cái cái móng cái này móng của nó bị, bị bật ra sao anh tua này tốt rồi vừa tháo ra yên rồi bác cái này ờ, anh anh đang nó đang bị bật à hay là anh tháo ra đấy bây giờ tháo ra luôn bật yên lặng ba đấy. ôi thế nó nó có đau không anh như thế à? không đau đâu mà đồng móng không đau đâu cái đấy thì ờ, những cái cái vết đấy là lần sau mình đóng vào nó có lần sau không anh lần sau này đóng bên trong à bởi vì nó mọc ra mà cái đấy nó nó như kiểu uh, móng tay móng chân mà vâng cái này móng như móng tay móng chân mình vâng à, nhà anh hàng này thì cũng ở ngay mặt đường thôi các bạn ạ ở, ờ, đây thì ờ, cái địa chỉ chỗ nhà mình đây là như nào anh thằng nhỉ đó dạ. địa chỉ nhà mình ở đây là như nào nhỉ thôn đa băng am xã tà trại à đấy đấy <laughs> bắt bắt đầu tắm thế này anh có cái vòi nước á anh xịt cho nó cái thì xịt nó sợ con này nó xịt nó sợ chị Hồng Quyên này vâng vòi nước uh, ờ, để tháo mấy bơm ra à. để tháo đi tháo lại đấy thì bằng vậy đấy trên ờ, mặc dù uh, giải đua thì cũng đã qua được uh, cả tuần nay rồi thế nhưng mà uh, trên mông của chú ngựa thì vẫn còn uh, số vó danh ba ba ba nhá <laughs> đấy cả hai bên vẫn còn đấy các bạn nhé yên nào chú ngựa rất là đẹp ngựa trông rất là uy lực thế thường ngày này thì mình vẫn chỉ cho ăn cỏ ăn bình thường có đúng không cám anh? cho ăn cả cám nữa hả anh có chứ có ăn cám chứ thế um... thế là bà nào anh có cho nó đi vận động các thứ gì không bây giờ thì nếu sắp đua thì đi bây không đua thì ở nhà thôi không đua thì cho ở nhà thôi thế thôi nếu mà ấy để có thời gian thì cho lên đến đùa chơi à cho đến đùa chơi cũng không cho đi kéo cái gì anh kéo con này chưa chưa chưa được kéo à huấn luyện nếu mà huấn luyện kéo thì khả năng con này cũng kéo được Ờ, cũng vài hôm trước thì đồ cũng huấn luyện con đây có huấn luyện kéo mà vâng ôi cái kia có khi phải lấy cái bàn chải để tẩy nó mới cọ nó mới hết được à, ra ra ra thối thế này không cả nó hỏng cái lông ấy ra của nó bởi vì con nào đợt nào cũng dính cả lông hết thế nó bởi vì nó là cái vôi mà anh nhỉ vâng Đây cái sơn nhá. sơn á vâng, sơn mà em tưởng nó là vôi với sơn Tìm nhá không đập nhá Đúng như không Đấy, rất là nghe lời luôn nha <laughs> Thế tới đây thì anh có có cái chương trình tham gia đua ở đâu nữa không anh? Chắc uh, Sapa có Sapa có không có chắc không có chương trình đua rồi. Sapa Ờ. <laughs> Sapa thì ờ, thế nhưng mà anh đã đã có xem cái lịch cụ thể của nó có hay không chưa? Lịch thì trước có vào mùng 29 mà. Trước mùng 29. Đúng mùng 29 mà. Thế thì xem nếu mà có chương trình thì mình lại lên tham gia buổi trên Sapa nữa. Thế thôi. Anh nếu mà lên Sapa thì chắc chắn là em sẽ sẽ đồng hành cùng với anh từ ngày đi em hứa vâng. là sẽ đồng hành cùng với anh từ ngày đi để để uh, lên Sapa tham dự uh, cuộc đua ở trên Sapa với anh lúc ấy mà lúc ấy đang huấn luyện để cho nó thì thoảng cho nó nằm ấy vâng vừa nằm xuống một phát lại con cho tuột ra sóng mẹ chạy mấy vòng thế à thế nhưng mà nó chạy ra tuột như thế đuổi mình đuổi nó thì con này đuổi nó vẫn vẫn về nhà mà à thì lúc đấy con cháu tuột <coughs> con ngựa thì kìa tuột cũng về hết con này nó vẫn tự về à vẫn tự về nó cũng vẫn nhớ nhà thôi nhỉ vẫn nhớ nhà mà vâng con này á nếu mà đi thua nhá mà một mình chắc thua nó quay quay con mà đã phát đứng đứng im luôn ờ. đứng thì tít luôn vâng yên nha bà nha yên nha yên nha yên đi mà yên đi mà tai nghe đâu đấy là anh anh có đặt tên cho nó không thì phải ba ba ấy vậy à ba ba bà bái bắt được cướp chứ <laughs> bà bái Alibaba mà Alibaba ừ. đúng đấy số ngựa ờ, của anh Thàng là anh đặt tên cho là Baba với Alibaba bắt cướp đấy <laughs> rất là hay anh ấy cũng rất là vui tính luôn các bạn ạ là... Alibaba bắt cướp ấy Yên là ba nha ba yên nào nhưng mà ừ, mình cũng ờ, nói nó như thế là nó nghe là nó cũng, à. có khi nó cũng quen đấy anh nhỉ nó quen mà nó không quen mà vâng hôm nọ con này mà sổng cắn con con đổ kia mà không ở nhà thì anh em về nấu cơm này quát bên quát bên nghe vâng. nó bảo là làm sao con biết nghe bảo là làm sao biết nghe yên nha yên nha dừng à, giấy nè đấy yên nào chỉ đấy nào yên nào quen nó chỉ, hết cả giá cả thứ hết mình uh, bởi vì mình uh, tiếp cận với nó hàng ngày thì Ê. kiểu gì nó cũng sẽ Hả? yên nào nó biết nghe lời chứ Yên là bao nào, yên nào Yên nào Con này lúc nào rửa cũng rửa hết Đấy, Tắm cho mát nữa đi Tắm không mát, ờ, không nóng quá nó không có đâu mà Tắm cho nó mát, cho nó sạch sẽ <laughs> Ba ba Ba ba Đấy là cố gắng à, nếu xem đợt này mà có ừ, ờ, đua tiếp ở trên Sapa thì đưa em ba ba này lên ờ, để tham gia cuộc đua trên Sapa nữa Đấy, nhìn Yên à Nhìn thì trông có vẻ là cũng hiền lành thôi nhỉ ờ, Thế nhưng mà, sức mạnh là tuyệt vời đấy Một cái sức mạnh ờ, tuyệt vời đấy Không đùa đâu <laughs> Trông thì... Ờ, Yên là bạn à Yên nha <coughs> Không, bây giờ tháo đi tháo về lười tháo Rồi bật quá chứ Không rồi nó nóng hơn cổ Cái um, thế là tính nhất là là tuổi của chú ngựa này là mới được ờ, khoảng ừ, tầm 5 năm. 5 năm là sâu đâu, 5 năm rồi. Vâng. Khoảng tầm 5 năm. Năm 19 bắt về được một tuổi. Năm 19 là, à. là bắt đầu bắt về á? Vâng. Thì bắt về được một tuổi. Thì đúng rồi. 19 thì bắt 19 về. là 20 là 2 này. Ờ. 21 là 3. Thế thì mới khoảng hơn 4 năm 5 năm. Thế. Thế nó nó cũng không phải là già lắm anh nhỉ? Không già lắm. Vâng tuổi nó vẫn thoải mái nuôi được lấu thế là lúc anh mua con à, con ngựa này là lúc anh mua có đắt tiền không lúc mua với 20 triệu 20 triệu 20 triệu đi thì bọn nó với giả 17 triệu thì chủ đây không bán à không bán thì thôi thì 20 20 thì gạ suốt mà không bán anh bảo chết thế đất cũng lấy <laughs> một khi nó thích bắt đất bao nhiêu đất thế là giả giả 17 không bán thế này 20 cũng mua thế thì 17 nó không bán thì nhiều người giả 17 thì mình giá bao nhiêu bỏ 19 không bán bao nhiêu bán thích quá 20 không lại bao nhiêu không lại một khi đã thích một khi đã thích là một vài triệu không quan trọng Ê, mình đã thích thì một vài triệu chả quan trọng ấy vâng một khi mình đã thích cũng ý của nó cũng gọi là đủ cao của nó cũng tương đối mà dài nó cũng có dài nó tương đối thì thích thì lấy đấy, nhìn uh, nó cũng rất là là cao chứ có phải lấy đâu cao dài nhìn cái dáng con ngựa nó nó trông nó rất là uy thế luôn Ê. vâng đâu phải là là Sao trước bé thế thì thích thì lấy Vâng Lấy về còn theo mẹ nó sớm mà con này <laughs> Thế còn con bên kia là anh ờ, mới mua thêm mới cũng được mấy ngày nay thôi à? Con bên đấy vừa mua mà, vừa mua thêm mà Con bên này là, là nó được mấy tuổi rồi anh? Con đấy tầm 3 tuổi, hơn 3 tuổi Được hơn 3 tuổi rồi à? Vâng Thế con đấy là anh mua ở đâu? Con đấy mua ở trong làng Mua trong làng đây thôi á? À? à. Thế con đấy mua ờ, tiền đấy con đấy mua. À? Nhiều tiền không anh con đấy? Con đấy hơn 40. Hơn 40. Ừ, bữa hai về đấy. Mua con bên này là anh mua 42 triệu rồi à? Ờ. Ôi thế là vừa rồi là giật giải nhất là về chỉ mua được con này thôi à? Thế thôi, <laughs> được mấy con đấy là giải nhất đấy. Vâng. Đây các bạn này. <laughs> chú ngựa này là anh Thàng anh mới mua sau khi ờ, chiến thắng giải nhất ờ, của chú 334 kia. Thì anh vừa mua con thêm con này con này thì trông cũng khá là dài ngựa đấy các bạn ạ khá dài ngựa cũng khá cao đẹp thì ờ, con này thì anh đã mua và mua 42 triệu rồi các bạn này đấy thế coi như là giải nhất vừa rồi là giải nhất đua ngựa Bắc Hà lần thứ 15 ấy thì ờ, giải nhất là được 50 ờ, triệu 50 triệu thì anh mua con này mất 42 triệu rồi thì <laughs> coi như là là giải nhất vừa rồi tham gia là chỉ được uh, <laughs> chú ngựa đó thôi <laughs> đấy còn đây vào khu bên trong À, à đây cho nó vào chuồng hả à anh? Đó, cho nó vào chuồng ạ À Đây, đi uh, khu bên trong uh, nhà anh ấy này Bên trong này là khu uh, chuồng trại à. Chuồng trại là ở trong này Rồi Đấy. Đây là, là cho vào chuồng đây rồi <coughs> Đấy Yên chưa? Con này mấy con kia là đang gọi nhau đấy <laughs> là gọi nhau là kiểu bạn này thế con kia là có nhốt chung vào đây không hay là nhốt chung vào đấy là? cũng nhốt chung một chuồng này luôn anh vâng. Ô, mẹ à. cho luôn nhỉ mẹ rồi ra ở đây là là cái cái cái đồ cho ăn là cũng là đây là cỏ voi anh hay là cỏ gì? voi cho ăn cỏ voi cũng cái này phải thái ra như này anh thái à cỏ voi là phải phải phải thái ra chứ mình Đó. Dạ. không để ấy à không vâng. quay lại ba quay quay quay quay vào đi về quay vào cho đấy đang im vào đang <laughs> anh đang à, điều chỉnh à, chú ngựa mình nói chung là nói có vẻ nó rất nghe lời đấy còn à, nếu mà xấu ra bắt bị bắt cái lồng tháo vào nó không vào hết mà vâng cần cần, làm một bài kia bài đâu làm làm cho xem là hoàng à. bắt đi bây tháo lồng tháo ra bắt lồng tháo bắt sổ sổ vào hết <laughs> nói chung là nó ở với mình mấy năm ừ. trời rồi thì mình suốt ngày mình chăm sóc nó vâng. chăm sóc thì... nó mà do mình huấn luyện một phần thế này vâng mình chăm sóc mình huấn luyện nó thì nó cũng hiểu một phần nó nào đấy một chứ phần bởi vì nói gì nói như con vật thì nó cũng như con người thôi nó như con người thôi hả? mình uh, huấn luyện mình uh, điều chỉnh là vẫn được thế chẳng thế thì ừ, nó lại mình nó lại nghe theo những cái uh, sự điều chỉnh của mình để để sật được giải nhất đúng không anh à đây là máy cắt à máy máy này là máy thái cỏ đây à anh vâng thế là là mình đi cắt cỏ về xong rồi là mình cho vào máy này thái ra Đâu, để cho cho ngựa ăn thôi à? vâng thế thì chuồng bên này anh nuôi cái gì mấy con lợn bé à đây có mấy con nợn đây à dạ. mấy con nợn đen này đấy đây là chuồng ngựa của anh ấy này à, khuôn viên nhà anh ấy thì cũng khá là rộng các bạn ạ ở đằng sau này thì à, à, dưới này là, là là cái dưới này là cái suối rồi anh thẳng chưa biết anh ấy đâu rồi Dưới này là cái suối rồi các bạn ạ Đằng sau này cái suối rồi Đấy Và bên đằng trước này Dưới này là, là suối rồi đúng không? Vâng, ờ đây là con trai của nhà anh Thàng các bạn nhé <laughs> một uh, cậu thanh niên em lấy vợ chưa nhở à lấy vợ rồi em sinh năm bao nhiêu à 97 à ôi 97 mà thấy em trẻ quá vậy <laughs> mà vẫn vẫn trẻ thật thế là lấy vợ ở tận đâu em lấy vợ trên 8 tỷ ạ à thế được mấy cháu rồi em một cháu mới được một cháu à mấy tuổi rồi con được mấy tuổi con em được ừ, sắp được 3 tuổi à thế à cái gì ờ rồi cảm ơn em rồi nói chung là uh, nào? cố gắng tất cả mọi thứ em ạ <laughs> tiếp tục ờ, tắm cho ờ, chú ngựa thứ hai chú ngựa mà vừa rồi anh ấy đã giật giải nhất và mua được chú này 42 triệu đấy các bạn nhá chứ không phải là 420 nghìn đâu 42 <laughs> triệu đấy làm sao là giật giải <laughs> cố gắng à chăm sóc chú này để sang năm à, cho chú này à, vào thi cùng với cả chú kia ở trong uh, cuộc thi sang năm đây anh ạ. Cho cả hai con mình được phép đăng ký hai con không anh? Chả biết. Mỹ cả ôm bên này. Chả biết cho phép một người cứ hai con không? Nếu cho phép cả tôn. À, nhưng mà mình hai ví dụ ví dụ như là hai bố con, hai bố à, hai bố con thoải mái. Thế thì hai bố con thì cho cho con trai uh, tham gia luôn. Em, vâng. em vừa bảo tên là gì nhỉ em? Em tên Trương. Trương nhỉ? Ừ thế trương thì ờ, đấy bây giờ hai bố con chăm sóc con này xong rồi sang năm là <laughs> mỗi bố con một một một chú để tham gia với cuộc thi nhưng mà cái con này em nhìn cũng đẹp anh thẳng ạ con này em em không em nói chung là cũng không không hiểu sâu về ngựa lắm đâu nhưng mà em thấy là là nhìn cái có vẻ là nó cũng uy lực đấy con này chạy thì nó hay hay phết đấy thế á chạy hay hay phết đấy nhưng mà anh anh đã thử chưa rồi cũng thử rồi á rồi <laughs> nói chung là mua là cũng thử đấy thử dám mua <laughs> vâng. Đây nào Con này cũng hiền lành, nhìn có vẻ cũng hiền lành nhỉ à, Con này hiền hơn kia nhiều à. Con này hiền lành nhưng mà Cái quan trọng là những cái bước nhảy thôi <laughs> Quan trọng là bước nhảy thôi chứ còn Đấy. Rất là uy lực <laughs> <laughs> lại theo chân anh Thàng để <laughs> ờ, đưa chú ngựa ờ, mới tạo này Đấy, thành viên mới lại gọi thành viên mới cái mới này ờ, cho vào ở cùng với cả chú vô địch kia <laughs> vào chuông nào Đấy. vào chuông vào chuông Đấy. vào anh vào anh vào anh coi coi vào vào mẫu vào sau khi uh... coi ra nào Hai chú ngựa đã được uh, tắm rửa sạch sẽ mát mẻ rồi thì uh, đi vào đây và sẽ <laughs> ăn ở trong này, ăn nghỉ trong này thôi. Ba nha, ba nha, im nha. Đấy, <laughs> anh ba là đang ngườm ngừa mà em Thế con con này anh có đặt tên cho nó không? Con này chưa đặt tên. Chưa đặt tên à? <laughs> Cháu nó bảo là tên gì nhỉ? À, à, Nana rồi, con này ba ba con này Nana. ba ba là Nana. Đó, ông ngoại đặt con này làm Nana, con kia ba ba con này Nana. À thế là cháu cháu bảo thế cháu bảo à. đặt đặt cho con ngựa mới này là Nala ờ. <laughs> à. Đấy, đầu tiên đầu tiên là Nana đi đấy, còn anh ba ba này là đang ngườm nghít <laughs> em Nala đây con này nếu mà tụt quát nó nó dừng ngay con ba ba này à? à con này con mới bởi vì lấy về còn chưa được bao nhiêu lâu đúng rồi chưa mới về nó. nó nó dù sao chăng nữa thì nó phải nằm ừ. quen dần dần chứ trước mà chưa lấy con mới này về thả hồng thấu này không còn dây bắt quay bên nào quay bên này hết bắt im chỗ kia phải im chỗ kia à. quay về đây chỉ tay im bên này im này luôn nhưng mà ừ, chỉ này, đâu là phải làm theo lấy luôn đấy. đấy. rất là ngoan nhỉ nếu mà cho nó thích đi thấy ờ, tháo đồng thau ra thích đấy đồng thau bỏ vào à. mở cổng à mở cửa ra bảo <coughs> mở cửa ra quát bảo về bây giờ đi chơi em mát thì các sổ vào đấy à. các sổ vào xong rồi lấy cái dây này buộc trên trên xong rồi buộc cái dây này xong xong vâng nói chung là, Cái, nó ở với mình lâu thì à, nó ừ. cũng cũng hiểu thôi nó, nó hiểu, hiểu nó phải hiểu những cái uh, kiểu như là cái hành động hay là những cái Ê. câu nói ừ. thì nó kiểu gì nó vẫn sẽ phải hiểu nó vẫn phải biết lắng nghe chứ nó vẫn lắng nghe mà cái này vâng xuất phát đến hiểu con người mà mình tiếp xúc với nó nhiều mà vâng. Đấy, nó nhiều nó cũng biết nghe này thế thì là những cái ngày thường thì à, anh thàng là sẽ làm thêm những công việc gì ở nhà em trông ngựa em làm nương thôi ăn à, thế... cháu nữa à. buổi sáng thì đứa cháu đi học buổi chiều đón về vâng thế à, anh thằng à, nhà có trồng được nhiều mận không à mận được tí được mấy trăm cây thì ruộng bên kia năm nay người ta lấy hết có gì nữa mận thế là được tầm bao nhiêu gốc anh chắc hơn trăm ấy hơn trăm gốc à cả nhiều... tà van cả tam hoa lẫn nhau thì hơn chắc... cả tà van cả tam hoa vâng thì trồng tí chỉ đào tí vâng một thiếu một tí thế đợt này tam hoa thì chắc nặng hết rồi anh nhỉ tầm hoa thì bây giờ quả hết nhưng mà không được giá năm nay năm nay có vẻ là, rẻ. là là rẻ đúng không rẻ mà nó không mất mùa đấy thì Quá để rẻ. lát nữa em thấy chị bảo là còn hai sọt đây nát nữa thì em ừ. uh, mua ủng hộ cho <laughs> anh chị một tí lần nào đi lên Bắc Hà thì cũng uh, mua mận đem về làm quà cho mọi người nếu mà chả chả biết là nhà anh có để cái lần ờ, trước nhà em ờ, có mà tả van con tả van năm nay con thua tả van này năm nay mất mùa tả van đúng rồi hôm trước em vào em thấy nó không có quả mấy tả van không quả mấy mà vâng tả van cũng ờ, ít quả ít quả tả van ít quả không có quả mấy đây vào nghe nghiêng khu bếp nhà anh một tí nào đây khu ờ, bếp của nhà anh Thàng đây các bạn này à, theo như Sơn quan sát thấy thì nhà anh Thàng cũng nói chung là điều kiện thì cũng cũng còn uh, <laughs> chưa, chưa được khá giả lắm đâu các bạn ạ, à. vẫn còn khó khăn đấy. đấy. Các bạn nào mà yêu thích ngựa mà xem được cái video này thì có thể là lên chơi nhà anh Thàng nhé để uh, uh, thăm hỏi uh, ngắm về những cái chú ngựa của anh ý và uh, thăm à, gia vâng đình khó khăn những ngôi nhà nhà anh ấy nhé, <laughs> vẫn còn cũng khá là khó khăn đấy và trong nhà thì à, vẫn là ngồi à, đây là là vẫn là nhà sàn nhưng mà anh ấy đúng không anh anh à, xây cái tường này lên thôi chứ nhà thì vẫn là là công nhà sàn nhá ừ. thế này ờ thế xong rồi là đi dán giấy vào đây dán giấy này <laughs> dán giấy này à, ờ, cái giấy này thì dán thì nó chỉ một thời điểm nào đấy thôi xong rồi nó sẽ bong chứ nó không thể bền mãi được <laughs> đây cho các bạn xem các bạn nhìn rõ thấy cái gì đấy chưa giải nhất đây cái uh, ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà này giải nhất đua ngựa truyền thống mở rộng lần thứ 15 và hai năm 2022 là tặng giải nhất cho anh Thàng đấy các bạn nhá <laughs> anh anh ơi cái kia anh anh làm cái gì anh treo lên lên ờ, ấy đi hay nào? treo treo nó lên uh, chỗ nào nhìn cho nó nổi bật hẳn đi treo nào nó nhà thì <laughs> không cho treo chứ đấy có cái chỗ nào đây này theo em thì anh anh treo vào chỗ này này bên này bởi vì là bên này cái ờ, cái không gian nó rộng này không gian nó rộng thì anh cái kia thì ờ, anh anh xem là cho vào cái khung ấy cho vào cái khung ấy sau đó là anh anh treo bên này để đoạn em xem cái đấy nó là cái cái cái khung cỡ bao nhiêu em sẽ tặng cho anh một cái khung thì còn cúc kia bỏ đâu rồi thành ra ờ, à, cái cúc đấy nhau thì nó hay đấy cái cúc đấy anh để chỗ đấy nó cũng không, không hay. bị bị ấy quá đây như các bạn quan sát đây cái cúp mà anh đã giật được giải nhất vô địch đấy thì anh để ngay trên này thì thực ra nếu như mà mọi người mà vào chơi không chú ý thì sẽ không nhìn thấy chính xác là mọi người vào chơi mà không chú ý là sẽ không nhìn thấy. Làm tao cho đi làm tao cho lo lo lo à, cái ờ, cái kia để để ờ, em xem xem là nó cỡ bao nhiêu xong hôm nào em tặng cho anh một cái khung là em nên tặng cho anh một cái khung xong rồi là cho vào cái khung rồi sau đó là cho vào treo ở bên này đấy treo ở bên này thì nó sẽ nổi bật hơn nhìn trông nó nó nó đẹp hơn cho vào cái khung kiểu như khung ảnh ấy kìa anh kìa ờ. đấy kiểu như là khung ảnh ấy kìa thì nó nó đẹp hơn nhưng anh để cho này nhìn nó có vẻ nó hơi khuất thế mỗi người là xếp đang đây là cái đây cái chiếc vào kia để mà hà nhìn đẹp hơn Đúng Ôi, rồi kiểu... Đấy phải phải phải ấy lại đây một tí à, Bây giờ thì Sơn <laughs> sẽ chụp ảnh cùng với cả anh Thàng nhá anh Thàng à, Đấy <laughs> Bây giờ Sơn sẽ cầm cái cúp này cầm cúp này Em em cầm cầm máy này em chụp cho anh ấy nào Đấy, cầm máy ảnh này phải tránh xa vào <laughs> không không đây đây chị chị đứng vào đây luôn không chị không đứng đâu à, <laughs> chị ờ, vợ của anh Thàng các bạn ạ chưa sao mệt quá anh nhỉ đợi đội chụp ảnh này <laughs> nào ấy, anh em mình bắt tay nhau à, theo như lời hứa nhé các bạn nhé thì sơn sẽ tặng cho anh thàng một cái khung để à, làm cái cái cái cái cái gọi là một cái ờ, bảng mà đặt giải nhất 50 triệu đồng này thì uh, Sơn sẽ tặng cho anh Thảo một cái khung thì uh, chắc là chuyến sau hôm sau Sơn lên thì Sơn sẽ uh, uh, làm cái khung để uh, vừa mấy cái kích cỡ này để sau đó là đem lên để lắp cho anh ấy treo cho nó đẹp các bạn ạ <laughs> thôi bây giờ thì tạm thời cất nó đi <laughs> anh rồi anh cất đi rồi anh cất cả cái này hộ em luôn đấy các bạn ạ hôm nay <laughs> vào chơi nhà anh Thàng Nhà anh Thàng thì lại được uh, gia đình anh uh, mời cơm luôn Và bữa cơm thì cũng uh, đang chuẩn bị đây rồi Và chắc là hôm nay thì Sơn sẽ ở lại ăn cơm với cả gia đình nhà anh ấy Bây giờ Sơn sẽ di chuyển vào bếp để xem là <laughs> còn những cái món ăn gì nữa không nhá <laughs> Đây, con gái và con trai nhà anh ấy đang <laughs> đang nấu ăn Đây là món gì đây em? Đây là ốc đậu anh ạ À món ốc đậu này à? Vâng. Món ốc đậu ừ. này anh cũng ăn ở chợ vài lần rồi. Vài lần. Vâng, à. Ừ. Thế còn đây đang chuẩn bị xào thêm món gì? Hả? À lấy ốc đậu ra xào, sau vâng. cùng mấy cả tỏi à? Ừ. Thì món ốc đậu một món rất là truyền thống của à, người đồng bào vùng cao các bạn ạ. Món này ăn cũng khá là hấp dẫn, khá là ngon uh, con trai của anh Thàng các bạn ạ cũng uh, vì là vừa rồi thì uh, bố tham gia đua ngựa cũng bị ngã ngựa đấy cho nên là trong quá trình là bạn Trương đang đi làm hai vợ chồng đang đi làm ở Hải Phòng đúng không Hải Phòng thế là nghe bố bị ngã ngựa là về về vừa chăm bố mấy cả chăm cả ngựa nữa <laughs> bố mua thêm cho một con ngựa nữa để để chăm sóc huấn luyện Thế là bây giờ đợt này là ở nhà luôn đúng không? Là 2 nghìn trên 2 nghìn trên 2 nghìn 8 Nói chung là gia đình nhà anh Thàng, nhà nhà bạn Sương này cũng rất là còn khó khăn lắm các bạn. Mặc dù là à, vừa rồi Quý thì là từ ai rồi nhỉ? giật à, giải nhất của giải đua ngựa được thưởng là 50 triệu nhưng mà cũng thực ra 50 triệu thì nó cũng không to đúng không? Vì mình về thì đã Chứ mua con ngựa đã cái... mất 42 triệu rồi Và Đấy. mời mời cả làng ăn uống thì đúng là vừa tròn cái tiền được phải đấy Ừ, thì đấy như lúc... Gọi là được Ừ, thì lúc đầu anh cũng nói chuyện với cả bố em ấy, bảo là đấy là đặt à, được cái giải nhất được 50 triệu thì coi như là mua được con ngựa thôi đấy còn à, đâu thì vâng, còn vâng, thừa vài triệu thì lại mời anh em nàng mạc đúng không vâng, đấy trước vừa nói chồng 7 nghìn ừ. kể ra thì thực ra 50 triệu thì ở quê mình thì nó kể ra thì nó cũng to thế nhưng mà loanh quanh thì nó cũng chẳng được vào đâu đấy nhỉ. Thế đề chưa đúng không? Con ngựa cũng gọi là có rồi. Ừ. Coi như là giải thưởng là mình à, được con ngựa. Đấy. Ô thế chị đi lấy mận về rồi à? Lấy về rồi. Thế là chị gửi ở trên đấy là? Đây đây đây. Không như có nghĩa là Không, chị đang gửi người bán. Gửi người bán hộ trên đấy á? Rồi, vâng, vâng. thế à? Thế mà à, em tưởng là để nhà lại đâm ra chị lại phải đi lên đấy lại vất quá này này phải đi vòng lên tận đấy để để uh, lấy mận về vừa nãy thì mình uh, có bảo là, là mua ủng hộ chị ấy mấy cân mận <laughs> về về làm quà nhưng lại phải đi lấy mận ở tận trên kia ừ, tất cả các anh chị nếu mà xem kênh và thích thì ủng hộ mận cho nhà em <laughs> cái em hôm thì, hôm ạ em thì có cả ngâm cả rượu mận rượu lê và em cũng ngâm các loại rượu bán à Bây giờ thì cũng là buổi trưa rồi thì à, Sơn vào à, thăm à, gia đình nhà anh Tàng. Anh đạt giải nhất đua ngựa lần thứ 15 Bắc Hà đấy các bạn. Thì cũng được lời mời của gia đình nhà anh ấy là ở lại ăn cơm, ăn bữa cơm với cả gia đình. Thì như các bạn quan sát đây thì bữa cơm thì cũng rất là nhiều những cái món ngon. Mà cái món mình có vẻ là khoái khẩu nhất là cái món ốc đậu em. <laughs> Thì đây là đầy đủ gia đình nhà anh Thàng nhá à, còn còn thiếu um, hình như là vợ của Trương đi đang đi làm ở Hải Phòng vợ Trương đang đi làm ở Hải Phòng chưa về vì à, công việc thì à, nên là Trương à, về trước về về nhà gọi là về chăm ngựa mấy cả bố à, vừa rồi là thi à, đua ngựa đấy thì bị ngã thì về hộ cho bố mẹ đây bữa cơm à, rất là <laughs> đậm đà tình quê <laughs> bây giờ thì à, chắc là sơn cũng uh, thì xin phép được cái kết thúc cái video này tại đây để sơn ăn cơm cùng với cả gia đình nhà anh ấy thôi các bạn ạ <laughs> à rượu mận rượu mận bắc hà này các bạn này đang định kết thúc video rồi nhưng mà thấy có chai rượu mận màu sắc thì khá là đẹp Đấy có dạ. nhu cầu là bác Hà, Dược Mận, Dược Lê thì liên hệ với em nhá. Đấy. <laughs> à, đấy nhá các bạn, à, ai mà có nhu cầu là thứ nhất là nhà nhà của anh Thàng đây thì à, à các con nhà anh ấy thì cũng có thể là làm thêm à, những cái món ví dụ như là có em em nói qua lại là có món gì nhỉ? Món uh, cốm này. Vâng món, món cốm. Từ từ mùa này là nhà em bắt đầu uh, bán mật tam hoa, hết mật tam hoa rồi dạ. đến mật uh, mật tả van, mật ừ. lê ạ và ừ, trong cái mùa này thì nhà em cũng có ngâm rượu ờ, mật rượu lê và các loại rượu hoa quả ở trên trên Bắc Hà bọn em để bán và hết mùa mận lê này thì lại đến mùa cốm nhà em sẽ uh, làm cốm từ à. các công đoạn từ đầu uh, hái lúa đến uh, công đoạn uh, gói cốm cho khách À, nhà em trực tiếp làm sản xuất gia cố mẹ. À vậy um, à, tất cả quý vị khán giả mà ai có nhu cầu mua mận cũng như là cốm hay là lê này rồi là một số những cái sản phẩm ở trên à, vùng cao thì à, có thể là liên hệ qua mình để à, biết đến à, à, gia đình nhà anh Thàng đây để à, chúng ta có cái à, nhu cầu mua về những cái sản phẩm đó thì à, chúng ta có thể à, liên hệ trực tiếp ờ, qua Sơn nhé. Sau đó là Sơn sẽ giới thiệu để cho mọi người được biết đến và mua được những cái sản phẩm ở trên vùng cao các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc là Sơn ờ, cũng ờ, xin phép được kết thúc video này tại đây để <laughs> Sơn ăn cơm cùng với cả gia đình nhà anh ấy thôi các bạn ạ. Rồi, Sơn xin phép được kết thúc video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.